này mà có người mà lú mặt ra cái mất hồn luôn á chạy không kịp luôn á ui có ai không quá dài luôn quá bự luôn cảm giác sợ cái à, khoảng không lớn đó cả nhà có ai không Mến chào tất cả mọi người Hiện tại thì em đang ở ờ, một uh, nơi không biết trên nơi nào trong cái chuyến hành trình rong ruổi tìm kiếm những cái nơi bỏ hoang biệt thự bỏ hoang khách sạn bỏ hoang resort bỏ hoang tình cờ vô được cái chỗ này bỏ hoang không biết là ở nơi nào luôn á cả nhà bây giờ em uh, thấy nó đẹp quá và nó có uh, sự kỳ quỷ cho nên em muốn mời cả nhà cùng theo chân em để khám phá nơi này nha dạ, cả nhà wow hết sức là đã luôn cả nhà nè wow ui trời ơi quá to luôn rất là to rất là rộng luôn trời ơi cái nhà này chắc cũng uh, hàng trăm hàng nghìn tỷ chứ không ít đâu bây giờ em sẽ đi từ cái hướng bên này sang cái à, hướng bên à, từ bên này sang bên này cho cả nhà mình xem nha đó giờ em sẽ đi bên đây wow. nhà này rất là bự luôn cả nhà chắc cả ngàn tỷ á không biết đâu quá bự luôn không biết là cái nhà gì nữa mà trên cái uh, tuyến đường em uh, đi tìm tòi khám phá em bắt gặp được một cái ngôi nhà này quá bự luôn từ bên ngoài em nhìn vô em thấy khủng quá quá khủng luôn á không biết là cái chủ nhân của ngôi nhà này là ai luôn mà thấy cái biểu tượng giống gì nè cả nhà là mình biết là nó bỏ hoang rồi cả nhà cả nhà đó thấy gì là biết bỏ hoang rồi chứ còn gì nữa quá bự luôn cỏ rồi rác rồi cây cối rồi nè cả nhà hình một thiếu nữ hình một thiếu nữ đang à, ngưỡng mặt lên thiếu nữ xinh đẹp à, em ngưỡng mặt lên trời đó bây giờ em mời cả nhà cùng đi qua phía bên này Trời ơi nó to mà nó bự Khủng khiếp rồi cả nhà Cái này Một clip này chắc làm không hết đâu quá, Rất là bự luôn Mà nhìn nó rất là ma mị Giờ này chiều chán vãn rồi Mà Vô trong đây á Nhìn thấy rất là ớn luôn cả là cả nhà Nó ớn lạnh luôn Wow Không biết là Chủ nhân là ai nữa Thấy nó rất là khủng luôn Đây video đây một mình rất là sợ luôn cả nhà Quá sợ luôn wow. Cái này mà thấy một cái à, bóng trắng hay một cái gì nữa là coi như là tía khối luôn á cả nhà quá bự luôn đi một mình cũng rất là ớn lạnh trong cái khu này wow nhìn thấy ghê quá cả nhà nghe cái tiếng ờ, gió thổi ngoài sao lưng á cũng hết sức ớn lạnh luôn trời ơi đây là cái ờ, đèn à, cả nhà nhìn bộ nó rất là cổ luôn wow phá đi vào phía trong này mà có người mà lú mặt ra cái mất hồn luôn á chạy không kịp luôn á ui coi không quá dài luôn quá bự luôn cảm giác sợ cái à, khoảng không lớn cả nhà có ai không ôi giờ mình sẽ đi qua phía bên này đây cả nhà ghê quá cái này để làm gì cả nhà không biết luôn á phòng cửa này rất là chắc luôn cảm giác sợ đâu nha hành lang quá dài wow người này khám phá rất là ớn luôn wow. cây gì để bự chứ cả nhà biết cây gì cũng có này nghe cái tiếng trục xe coi sao cảm giác ớn ớn lạnh lắm cả nhà không biết vô đây có cái gì vậy không wow, lạnh ngờ sợ gai ốc hết cả nhà rồi cái gà nhà gà cả nhà biết thế này cảm giác rất là ổn lành một cả nhà hậu hợp quá như tiếng gió tiếng ngựa ghê rợn quá

nghe tiếng bước chân cả nhà ồ rợn người á à. chắc em phải bỏ chạy khỏi nơi đây cả nhà ạ chi là ớn luôn à. chạy theo cả nhà ạ nghe có tiếng giống như tiếng bước chân á cái này mà ban đêm vô cái khoảng không này rất là lớn Rồi. tiếng gió hai bên phía hành lang cả nhà ớn ốc à, còn quãng đường đi xuống nữa nổi da gà tới cái nhà nó cục quá <laughs> quá ớn luôn wow. khó giờ tìm tập mạnh cả nhà cho em phải kết thúc clip tại đây chào cả nhà hôm qua